bao kiếp nay con như người lạc lối mãi trôi lăn trong màn tối vô minh tình giấc mộng một buổi sớm bình minh ánh sáng quý từng người tan bóng tối trái tim nương vị thầy ai kính khắp lòng trầu hướng về sư phụ kính yêu thắm ấp u được về chốn già la nơi chính pháp được sư phụ

bao kiếp nay con như người lạc lối mãi trôi lần trong màn tối vô minh tình giấc mộng một buổi sớm bình minh ánh sáng quý từng người tan bóng tối 最。 chí nguyện xuất chân người là vầng sáng giữa trần gian người độ con thoát khỏi khắp muôn phương chúng sinh được